em đã đi rồi nhưng sao còn chờ chỉ là buông thôi cứ mỗi đêm về cơn đau dày vò anh một tối anh ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải lính đâu ngộ nhân yêu thương em lỗ nghĩ đâm sâu Hứa với anh rằng em phải hạnh phúc Đừng bận tâm linh Vai gánh đau thương anh cô vợ như không yêu đuối Em chính là một phần nhịp đập Dồn chặn con tim anh Vừa mới đây nhưng em đã mãi chỉ là em thôi cứ mỗi đêm về cần đau dậy vào anh muốn thôi anh ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải anh đâu ngộ nhân yêu thương em bấy lâu như đằng sau với anh rằng em phải hạnh phúc đừng bận tâm anh vai gánh đau thương anh cô vợ như không yêu đuối em chính là một phần nhịp đập dồn chặt con tim anh vừa mới đây nhưng em đã mãi xa rồi có phải em là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc anh dòng sống trôi buồn bã có phải em vội quên đi tất cả ngày sống tuyền thủy chung một bên đó Em biết chăng ngoài cõi xa bao táp Có biết bao con thuyền phải lênh đênh Về bên anh không ồn nào sống cả Chỉ yên hoa yên nạ nặng tình linh Mỗi khi bên em tôi ngày mà Ra lòng đừng nói xa e Con tim trinh nguyên vươn tình sâu chân ngớt Giờ nụ hồng phai nhanh. Em mờ đêm dối anh mang cô đơn trên lối về Anh xin yêu em đơn phương ta rằng mình đừng nói xa Đêm mai đây bên em ta chung về lối cũ Dù lòng nhiều đến đâu Yêu em từ lâu Đớn đau là duyên tình lừa đôi Trời đầy hai đứa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 bao về người ấy cũng không sống Nữa làm người yêu khóc Thế thì còn xứng đáng yêu không Anh biết rằng anh sai Nhưng không bao giờ ta thứ Người nào tổn thương đến trái tim em Như anh đã từng như thế Anh thật lòng xin lỗi Nhưng chẳng thể níu kéo đến tôi Vẫn là vì anh sai vẫn là anh cứ chấp người sai Điều sau cuối anh làm Nụ cười em đem phức đi Cứ để nỗi buồn lại để anh mai No no no no no Em mơ học môn Nhưng mà em làm việc ở gò vấp Anh mua mít anh cứ qua gò dập là gặp em <laughs>